Yani narudi mai, sidi manu alute Yanu feutu di mai, di manu olute Yanu jeju di mai, sidi manu sidine Aduna kusida, aduna Adunakuzere, adunakuzida, adunakudinya lante. Samiri jema yuti, komi angite yadata. Samiri jema li. tei mauni mtinare dole wo dole tei atuna tei atuna simita katutu fiuta tawonki waraiman tibiayo tibiayo tibiano velami tibiayo tibiayo tibiano yunami siminaunitei a silani teli burkai Atuna kusita Atukulere Yandaru diman Sidiman walute Yandu feutu diman Sidiman walute Yandu jitu diman see Ukulelelele Aduna kusiga Aduna Yan uji ju diman, si diman si diman